đấy thì với cái máy phân âm hồ tài diều của Thái Lan này nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa phát ra để phân âm và báo dung cho biết được tài hay xỉu tương ứng một dung là xỉu hai dung là tài đấy cái máy này nó chống mọi tiếng ồn nhé giúp anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn anh em đều có thể chơi được em nhé đấy em có thể là áp dụng trên mọi hồ tài xỉu hay mọi nắp đĩa anh em thì tôi chuẩn bị cho em một cái nắp chợ này cái đĩa chợ này và một số quân hột chợ đây đây tôi sẽ dùng đũa nhé đấy, tôi sẽ ngoái lên này đấy, tôi ngoái đều đây và lấy ngẫu nhiên ba hộp bất kỳ lưu ý nhé cái máy phơi đơm này anh cũng có thể áp dụng trên mọi hộp tài xỉu hộp trọ hay hộp công chuyện hay là nắp đĩa gì cũng được anh em ạ thì trước tiên thì tôi xin phép là chứng minh em bộ hộp và cái nắp đĩa của tôi nó hoàn toàn bình thường à, hột soi xuyên này rất là trong nhé lưu ý này nếu là hột câu chuyện em soi đèn flash này chắc chắn nó sẽ gợn đục em nhé là hột rất là trong hoàn toàn bình thường Đấy. nắp của tôi đây nắp soi xuyên nhé ok chưa thì những bước kiểm tra cũng rất là quan trọng em cố gắng kiểm tra thật kỹ tôi đĩa soi xuyên nhé ừ. thì trên tay tôi đây thanh nam châm đây nam châm trắng rất hít Đấy. hột và đĩa cùng hít đây ok nắp cũng vậy đây còn đây là bộ hột câu chuyện này bộ hột 12 à, em thử nâng chân nó hít luôn này và đây là bộ hột 13 trong đó có hai hột câu chuyện và một hột trò em nhé tôi sẽ hướng dẫn anh em trên ba bộ hột tài xỉu này để em thấy được cái độ hiệu quả của nó thì à, cái máy phân âm hột tài xỉu thái này cách chơi rất đơn giản thôi em đến sân chơi chỉ cần mang cho tôi một cái máy này tới sân chơi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 không ảnh hưởng gì vì bản thân máy này nó nghe âm thanh cuối cùng của con hột rơi xuống đĩa để nó phân âm máy tiếp tục báo hai dung anh tài tôi tài này ok đấy cái máy này thì rung rất là êm anh em để trong người thì chỉ có anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó còn người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé máy tiếp tục báo hai rung đây em tài tôi tài này ok 11 nút lưu ý nhé nắp đĩa hay quân hột gì cũng được và anh em không cần phải chạm tay hột anh em đều thể chơi được rất là phù hợp cho anh em làm tay quân đến các sân chơi các sòng sới anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung đây anh em mới tài tôi tài này ok đây tôi sẽ để đây nhé cái máy này chống mọi tiếng ồn anh em ạ Đấy, anh em vào sân chơi có tạc âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé Đấy. Đấy, chống mọi tiếng ồn cho anh em đây là tôi để đây để nó phát ra tiếng kêu để em cùng cảm nhận cái nhịp rung với tôi anh em nhé còn lưu ý để trong người một người em cảm nhận được cái nhịp rung của nó máy tiếp tục báo hai rung anh tài thôi tài này ok không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy em để trong người nên anh yên tâm anh em nhé máy báo một rung đây anh em mới xỉu tôi xỉu này chín nút đây tôi sẽ đây ngâm nước muối cho anh em này đấy, hột này là hoàn toàn bình thường nhé tôi sẽ chuyển sang cái bộ hột uh, à, 13 này bộ hột công chuyện anh em lưu ý nhé em ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại làm sao tai anh em nghe được thì máy để trong người sẽ nghe được anh em nhé máy báo hai dung đây anh em tài tôi tài này 12 nút Đấy, rất là hiệu quả rất là phù hợp cho các anh em với các sân chơi em giành được chiến thắng không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em đánh tài thôi tài này ok rất là hiệu quả thì anh em cần tư vấn uh, tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài lá hay game hack trên điện thoại đang liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo hai dung anh em tài tôi tài này ok rất là chuẩn xác em nhé thì đây là công nghệ của Thái Lan mới nhất hiện nay và chuẩn xác nhất hiện nay anh em nhé tôi sẽ chuyển sang bộ hột uh, à, 12 cho anh em Đấy, nắp đĩa gì cũng được quân hột gì cũng được không để lại bất cứ tăng tích gì chỉ cần mang theo máy và ngồi ở vị trí một mét rưỡi đổ lại để cho máy nó nghe được âm thanh là nó sẽ phân tích báo rung cho biết được tài hay xỉu máy báo một rung đây anh em lấy xỉu của tôi xỉu này 8 nút ok Đấy, ai nắp cũng được hay nắp đĩa gì cũng được Đấy, nắp, nắp quấn băng keo hay quấn chỉ đều được em nhé hột trọ hột công chuyện hay hột 11 12 13 14 đều được anh em ạ máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi xỉu này 9 nút rất là ok nhé thì em quan tâm tới cái máy phân âm hột tài xỉu của Thái Nam mới nhất hiện nay này thì có thể liên hệ tôi qua số điện thoại hiển thị trên mình tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video